Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh VK Cook cùng vào bếp nha Hôm nay VK sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh bông lan rất là thơm ngon được xứ sở Đài Loan đó là bánh bông lan đó, phô mai, đó, castella là rất thơm và ngon cả nhà nha đặc biệt với hai cách mình sẽ làm là mình sẽ nướng cách hủy và nướng à, kiểu bình thông thường các bạn các bạn sẽ thấy hai là bánh sẽ như thế nào nha các bạn nha rồi các bạn cùng vào bếp của mình nha ok và bên lề chúng ta sẽ có như sau à, chúng ta sẽ có là các uh, lát phô mai cheddar các bạn nha đó, khoảng 6 đến 7 lát các bạn tùy các bạn cho nhiều nha rồi bột miệng sử dụng là 90 gram các bạn nha cùng với trứng gà là 6 quả và mình sử dụng là bơ là 40 gram 5 gram các bạn nha dầu ăn cũng vậy 45 ml luôn rồi chúng ta sẽ có đường là 90 gram đường các bạn nha đó cùng với mật ong là 30 ml mật ong rồi à, cùng với sữa tươi là 130 ml các bạn nha cùng với bột phô mai các bạn ok thì đầu tiên giống như bao cái bánh bông lan khác thì đầu tiên mình phải tách cái đồng đỏ trứng gà và đồng trắng trứng gà đó các bạn nha đó, bánh đồng đỏ đi trắng viên các bạn nha ok sau khi tách trứng xong mình tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình à, cho dầu ăn cùng với bơ vào cái chảo luôn nha mình sẽ đun cho cái phần bơ nó chảy các bạn à, nó chảy hoàn toàn sau đó mình sẽ cho bột mì vào để mình nấu sôi các bạn nha ok và sau khi à, bơ nó tan hoàn toàn các bạn nha bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cho phần nửa sữa tươi cùng với phần mật ong vào các bạn nha mình sẽ khuấy đều lên các bạn à, cho nó sôi lại thì tiếp theo mình sẽ cho bột mì vào để mình à, đun lên các bạn nha với cách làm này thì cái nhân à, bông lan á sẽ rất là thơm ngon nhưng mà có điều nó sẽ không có nở bằng như cách làm thông thường các bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho bột mì vào các bạn nha mình vừa cho bột mì vào và vừa khuấy đều các bạn nha Đó. bây giờ chính dùng bột mì các bạn ok sau khi mình đã đánh một xong thì bò bột này đã nguội các bạn các lưu ý mình đã tắt bếp rồi các bạn nha tắt bếp đợi 50 phút cho bột nó nguội ấm ấm và bây giờ mình sẽ đánh lòng đỏ trứng và mình sẽ cho từ đường vào các bạn nha nó cách làm này giống như tương tự cách làm bữa trước mình làm bánh su que các bạn đó mình sẽ cho từ từ vào đó, sau đó mình sẽ cho thêm sữa tươi vào nữa là mình sẽ xong cái phần lòng đỏ mình nha đó, mình vừa cho vào mình vừa khuấy đều lên ok sau khi mình đã cho trứng thì mình sẽ cho cái phần nửa phần nửa xương còn lại các bạn đó mình sẽ cho bào phải đều lên là xong cái phần uh, nỏ bạn nha đấy, mình sẽ trộn cái lòng trắng sau khi đánh bông vào đó. bạn nhớ lưu ý nha mình uh, chỉ dùng phương pháp cách là phôn ha đó phôn đều luôn đó cho nó uh, được miệng hoàn bản bạn nha ok đối với lòng trắng thì tương tự mình cũng sẽ đánh lòng trắng nữa bạn nha sẽ cho lòng trắng vào mình sẽ cho đường vào mình đánh đều bông lên các bạn nha các bạn có thể cho vào một chút xíu nước chanh đó à, hoặc là thay cho một chút xíu bột và tạt tạt nó cũng được không thể mình đánh chung với đường thôi cũng được các bạn nha đó, ok đánh cho nó bông lên miệng lên là khi mà cái hồng trắng nó đổ ngã chóp đó, là ok rồi mình về đánh giờ mình sẽ giờ cho đường đường vào từ từ tới khi hết đường lại xong các bạn nha sẽ tăng lên tốc độ tối đa và đánh thế nào mà đổ chót là, là ok ok và cuối cùng mà lòng trắng đã cứng lại các bạn đó đã tạo chót rồi các bạn nhìn kỹ nha cái que nha đó mình sẽ bật que lên bạn xem đó thấy không kéo lên là đổ chót thì là ok các bạn nha đó giờ mình sẽ cho cái hồng đỏ vào mình sẽ phun từ từ mình trộn đều bạn nha ok bây giờ mình sẽ cho các phần lồng trắng vào lồng đỏ một phần à, một phần lồng trắng và lồng đỏ bạn nha mình sẽ trộn lồng trắng lồng đỏ từ từ lên nha nó đừng cho nhiều quá mình sẽ cho từ từ lồng trắng vào mình sẽ phun lồng đỏ trước đó, cho lồng đỏ quyện lồng trắng sau đó mình sẽ đổ ngược lại cái lồng đỏ vào trong cái lồng trắng của mình nha ok bây giờ mình sẽ đổ ngược lại cái phần lồng đỏ mình đã phun lồng trắng chung vô cái phần à, cái còn lại các bạn đó vô cái lồng trắng còn lại sẽ phun đều lên đó phun càng à, càng bị diễn thì lúc lát mình sẽ nước bánh sẽ nở thơm và ngon bạn nha mặc dù với cách làm mình nấu chín bột này á thì nó có ưu điểm là bánh sẽ thơm béo mùi bơ ăn rất là ngon để lạnh cũng rất là ngon không bị khô nhưng mà ngược lại điểm nó sẽ không có nở bằng cái cách mà mình làm bông á không có bông bằng cách mình làm kiểu như bình thường mình hay làm các bạn tức là mình không có nấu bột trước đó À, với cách làm mới này thì ờ, cho các bạn có thể một lựa chọn đó là bánh bông lan nha các bạn nha rất là hay luôn các bạn ừ. ok tiếp theo mình sẽ chuẩn bị một cái ờ, khay cái vỉ nướng các bạn hình chủ nhật các bạn mình đã lót sẵn cái giấy đó nữa nha bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vào bạn nha đó, thì mình sẽ cho một phần hai một phần ba cái lượng ờ, bột vào trước sau đó mình sẽ cho từng lát miếng phô mai cheddar lên và sau đó mình sẽ lắp một chút xíu quay một sau đó mình cho tiếp cái nửa phần à, một phần lại các bạn nha lên là mình sẽ chuẩn bị nướng các bạn nha đó, sau khi mình đã cho một phần hai phần ba lượng bột và bây giờ mình sẽ cho cái à, từng bát ra lên các bạn nha ok sau khi cho homachida xong mình sẽ lắc à, cái một phôi bột lên các bạn nha đó, và sẽ phủ thêm một lớp còn lại lên là xong các bạn chuẩn bị bật lò nướng sẵn các bạn nha đó, đừng, đừng 150 160 à, độ các bạn đó nướng sẵn cho lò nóng các bạn nha tiếp theo mình sẽ đổ hết những phần bột còn lại á à, mình nho vào là mình chuẩn bị đâm nướng các bạn nha và mình sẽ à, rắc thêm một chút phô mai bột lên là mình chuẩn bị nướng các bạn nha thì đầu tiên mình sẽ nướng cách thủy trước để các bạn xem cái thành quả như thế nào nha mình sẽ chuẩn bị một cái thau à, nước và mình sẽ cho nước vào sau đó mình đặt cái à, khay bánh nướng các bạn nha đó, mình sẽ nướng cách thủy trước đó ok và mình sẽ chuẩn bị à, đem nước mình nha với cái nước cách thủy thì mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 đến 160 độ C và thời gian sẽ là 60 phút còn đối với nước thông thường thì vẫn là nhiệt độ 150 160 độ nhưng mà thời gian sẽ giảm xuống còn nha ok và máy bánh đã xong lần đầu tiên các bạn nha các bạn cái thủy nè nó ờ, rất là bông xốp rồi nha rất là đẹp luôn à, nhưng mà sẽ không có dạng cái mặt ở trên cùng các bạn à. bây giờ mình sẽ nướng đề hai với phương pháp không có thủy các bạn xem nha à. mỗi phương pháp được có ưu điểm điểm riêng phương pháp đầu tiên á, cái thủy nó sẽ mềm bông thì pháp thứ hai nó sẽ hơi khô xíu nhưng mà sẽ dạng mặt ở trên mình nha à và đây là cái bánh thứ hai mình sẽ lấy ra à, phương pháp mà không cách thủy các bạn nha ở pháp nướng khô thì nó sẽ lên cái màu vàng rất là đẹp à, nhưng mà sẽ hơi khô nó xíu bạn nha đó. ok và bây giờ mình sẽ cắt thử cho cả nhà xem thử nha da da cả nhà xem nào nhìn ngon không nào đó, các bạn chưa với lớp uh, phô mai béo béo thơm ngon à, rất là mềm miệng các bạn nha ăn vào là sớt mềm miệng thơm bơ cùng phô mai cực kỳ ngon cả nhà ơi nó tuyệt vời cho món bánh bông lan đà lan này nha rồi chúc cả nhà có những trải nghiệm mới lạ với món bánh bông lan castella thơm ngon này mới lạ nha à, rất là ngon tuyệt vời cả nhà ơi hẹn gặp cả nhà ở những clip sau nhớ đừng quên like share và đăng ký cả nhà nha bye bye